Hello, xin Hi chào Vi Hôm nay uh, Phước Sửu và Vi uh, à, sẽ uh, đi thăm một căn biệt thự khá đẹp tại nhà bè Vi? Dạ yeah. uh, Vi uh, cảm giác như thế nào uh, khi mà mình lạc vào một cái khu đô thị khá đẳng cấp tại nhà bè? À, em thấy ở đây mát quá anh Sửu ơi mát rồi <laughs> Dạ Vi nhìn thấy là những cái loại hoa này khá đẹp của Vi Dạ Một màu hồng rất là sang trọng Và không phải là những dự án nào cũng trồng những loại hoa như thế này nè Ồ, hoa này hoa gì vậy anh Sửu? cái tên này anh còn chưa biết luôn Phi <laughs> nhưng mà à, anh biết đây là một trong những cái biệt thự là khá đẳng cấp và tại dự án à, dài gai nhà bè dạ. à, biệt thự này với diện tích là 15 nhân cho 20 dạ hai mặt tiền trước sau đây là một mặt tiền trước nha với nè dạ và phía sau là còn một mặt tiền sau nữa dạ khá đẹp luôn dạ. thiết kế à, gồm là hai lầu và trong à, đó thì à, sẽ thiết kế thông tầng rất là đẹp để cho quý anh chị có thể là tận hưởng nè từ tầng trệt và tầng hai mình có thể nhìn trực diện về bờ sông luôn dạ khá đẹp luôn vi dạ khá và luôn dạ bởi vì cái căn biệt thự này thì chủ đầu tư thiết kế một cái gam màu khá tinh tế dạ. kết hợp và ừ. vừa gọi là bán cổ điển đó vi dạ. à, à, Vi à, đã từng à, đi à, những khu đô thị nào rồi và Vi thấy cái cách thiết kế của dự án Zyget nhà bè này nó có hợp lý và phù hợp với chất gọi là cái tông màu hiện tại đối với cái cái thời điểm này không? Dạ. Không? Khu đô thị dự án thì em cũng đi nhiều rồi nhưng mà tuy nhiên em thấy ở khu vực này thì về cái cách trang trí bố trí lẫn màu sắc của cái khu dân cư này ừ, chủ đầu tư làm rất là đẹp anh Sụ chính xác yeah. thì à, phước sửu và vi sẽ à, đi dạo ra cái công viên sát bờ sông nơi mà cái căn biệt thự 15 x 20 này tọa lạc thì ở đây có những cảnh quan như thế nào à, khi mà gia chủ à, sở hữu những cái căn biệt thự này á thì cái tầm view của à, căn biệt thự này có khá đẹp hay không và yeah. Dạ. có cuốn hút và lôi kéo được à, những cái à, à, tín đồ là chuyên về đầu tư nghỉ dưỡng à, tại à, à thành phố Hồ Chí Minh này à, dạ. lựa chọn hay không ha dạ. cái công viên này được gọi là cái công viên uh, ờ, Nam Giác Quan thì với cái ờ, công viên năm Giác Quan này thì ờ, chủ đầu tư thiết kế những cái công viên nhỏ và ở đây thì có nhiều giác quan khác nhau dạ. và trở thành một cái công, công viên gọi là đa đa màu sắc yeah. Dạ. và đa tiện ích để cho quý cư dân ở đây là sở hữu và sử dụng ha. Yeah. Dạ. Hiện tại em thấy những cái tròn tròn này, những cái đồi nhỏ này thì chắc là dành cho trẻ em nè. Mấy bé có thể chạy xung quanh. Như thấy nè, ở dạ. đây có thiết kế những cái dạng đá tổ ong như vậy. Dạ. Những dạng đá là gọi là quý hiếm. Và dạ. nơi đây thì uh, mình nghỉ ngơi nè, đánh cờ nè, uống nước nè, rồi dạ. là tám tám dốc với bạn bè nè con yeah. Dạ. cái chơi đùa yeah. Dạ. à, dọc bờ sông và à. một có một cái điều đặc biệt ở đây thì à, Vi sẽ cùng với gia đình có thể là câu cá giải trí nữa luôn. yeah, được câu cá hơn Đúng rồi, một bờ sông tự nhiên, ở đây là yeah. câu cá tự nhiên. Yeah. như Vi có biết là ở tại à, Vinhome Rem Bắc á, thì yeah. họ còn tổ chức những cái giải câu cá nữa yeah. luôn ở dọc à. sẽ có bờ sông và dự án thì yeah. ở dạ. đây nè sông tự nhiên cá tự nhiên à. nếu quý anh chị nào có thích thì mình có thể là uh, câu cá luôn giải yeah. Dạ. trí luôn rồi dạ. à. thì uh, phi và sủ sẽ đi dạo thêm um, cái công viên này để ngắm những yeah. cái uh, tiện ích khá đặc biệt tại cái khu dân cư này yeah. khi mà vi hoặc khách hàng mà sở hữu cái căn biệt thự 15 x 20 như này nè thì một cái tầm view gọi là 360 độ luôn yeah. Dạ. Nhìn trước cũng được ừ. Nhìn trước là nhìn ra cái lớp hâu rất là đẹp yeah. Dạ. Nhìn ra mặt sau là mình nhìn ra một cái công viên bờ sông khá đẹp luôn wow. Và bây giờ là à, Phước Sửu và Vi sẽ đi dạo ra một cái công viên gỗ yeah. Dạ. Tới công viên gỗ này thì ở đây sẽ kết nối đến một cái um, bến gọi là bến cano yeah. từ đây vi có thể dạo trên bến cano này mà đi di chuyển trên dọc cái bờ sông yeah. có thể di chuyển và là du lịch bằng đường thủy luôn oh. khá hợp lý phải không dạ ờ, vậy là cái dự án này bao bọc bởi con sông bao Đúng bọc rồi. con sông nó dạ. có hai à, có hai mặt tiền bên này và uh, à, các phân khu riêng cái phân khu này thôi ừ. thì nó được bao bọc thì một mặt là mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ và mặt dạ. bên trong là bờ sông dạ. à, có những cái con thuyền màu xanh khá hợp lý vô vị dạ chắc để mình chèo chèo ở trong à, khu vực thì uh, như vi đang nhìn thấy luôn nè dạ. ra đây đó thì tha hồ à, ngắm sông nè à, dạ. câu cá giải trí nè dạ. và à, phía bên kia của à, Phước Sửu và Vi sau này là có một cái dãy biệt thự khá lớn luôn dạ. à, thì hai cái dãy biệt thự sẽ đồng nhất nhìn vào nhau và tạo nên một cái khu và là siêu biệt thự yeah. Dạ. và ở giữa biệt thự này sẽ có một cái quảng trường và ở giữa à, bờ sông này sẽ là có một cái gọi là À, công viên nước trình diễn ánh sáng và nước nữa wow. khá đặc biệt phải không yeah. Dạ. có thể tổ chức những cái show nhạc hay là những cái đêm biểu diễn mà có 102 và yeah. Dạ. kết nối um, một cái khu đô thị yeah. À, dạ. trở thành một cái khu gọi là tổ chức những cái show thời trang hay là biểu diễn khá đặc biệt tại yeah. công viên này rất là may mắn cho những chủ nhân nào sở hữu được những cái căn ờ, biệt thự này như luôn. vậy quá đẹp yeah. luôn để có nhiều thông tin hơn nữa về yeah. cái căn biệt thự này về những cái căn dinh thự sát bờ sông này yeah. hãy inbox ngay cho Phước Sửu yeah. và Vi theo xóa lại bên dưới nha đừng quên đó là subscribe nè like kênh của Phước Sửu và uh, ờ, Vi à, để cho quý anh chị theo dõi được nhiều kênh uh, những video tiếp theo yeah. Dạ. và cung cấp nhiều giá trị bất động sản cực kỳ hợp lý giá mềm nhất thị trường để yeah. Dạ. quý anh chị lựa chọn là một nơi đầu tư sinh cư à, an cư và lạc nghiệp lạc nghiệp xin yeah. Dạ. lời tại à, những cái dự án à, nổi bật tại thành phố Hồ Chí Minh đây nhé yeah. xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở xin nhiều chào. video sau